Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống lưới điện theo đề án phát triển thông minh, trong đó đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã và đang được Điện lực Văn Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, huyện Văn Giang đã lắp đặt được 11.000 công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, chiếm trên 30% tổng số khách hàng. Hiện Điện lực Văn Giang đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho 27.000 khách hàng còn lại và phấn đấu đến hết năm 2021 sẽ hoàn tất thay thế công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa cho 100% khách hàng trên địa bàn. Việc thay thế công tơ điện tử có độ ổn định, khả năng chịu quá tải cao, khách hàng có thể sử dụng tải đến 40A. Việc ghi chỉ số không phải thực hiện bằng cách trèo lên cột ghi bằng mắt thường, do vậy sẽ không có trường hợp ghi sai chỉ số công tơ. Đặc biệt, ngoài chức năng đo đếm điện năng tiêu thụ hàng ngày, công tơ điện tử còn giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra điện áp, dòng điện, điện năng tại thời điểm đang sử dụng, nên khách hàng có thể ước lượng công suất các thiết bị đang sử dụng để có biện pháp sử dụng điện hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tăng tính minh bạch, khách quan đảm bảo công bằng giữa hai bên mua và bán điện